này, Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra các án phạt cho những cầu thủ đã có những pha vào bóng thô bạo ở vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá vô địch quốc gia LS. Các cầu thủ này có thể không phải nhận thẻ đỏ trong những trận đấu của mình, nhưng hồ sơ của ban tổ chức và băng hình sẽ không bỏ sót trường hợp nào. Ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định phạt 15 triệu đồng và cấm thi đấu trong 3 trận tiếp theo với hai cầu thủ là Phan Thế Hưng của câu lạc bộ Nam Định và Hoàng Vũ Sam Sơn của Đông Á Thanh Hóa sau những pha phạm lỗi thô bạo ở vòng đấu thứ 6 vừa qua. Cả hai cầu thủ này đều chỉ phải nhận thẻ vàng trong trận đấu. Tuy nhiên, ban điều hành giải và ban kỷ luật đánh giá đây là những tình huống nghiêm trọng và cần phải xử lý nghiêm. Ngoài ra, ban kỷ luật của VFF cũng đã phạt à, hai câu lạc bộ Viettel 2 triệu đồng và SHB Đà Nẵng 3 triệu đồng do có 5 cầu thủ phải nhận thẻ vàng trong các trận đấu tại vòng đấu thứ 6. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thì cú hat-trick của cầu thủ này đã phần nào mang đến sự tự tin của chiến sút Brazil. Một bàn thắng bằng đầu dũng mãnh cùng hai pha bứt tốc cho thấy sức dướn tuyệt vời và khả năng dứt điểm lạnh lùng. Có thể nói, Rafael Sơn đã một tay đưa SCB Đà Nẵng đến với thắng lợi quan trọng trước Đông Á Thanh Hóa. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên có được cú hat-trick. Ờ, Đây cũng là hat-trick đầu tiên của tôi tại V-League. Ờ, một màn trình diễn tuyệt vời của cả đội. Nhưng để có được 45 phút hiệp 2 hoàn hảo, Rafael Sơn đã phải trải qua hiệp thi đấu đầu tiên khá thất vọng sự nôn nóng và hấp tấp chính là hình ảnh mà người ta thường thấy về Rafael Sơn trong giai đoạn đầu tiên khoác áo SCB Đà Nẵng. Anh cứ ý vào những tình huống cài người thì không hiệu quả. Anh phải ờ, di chuyển phản chống vào phía sau lưng hậu vệ thì mới là sở trường của anh ta. Và khi anh ờ, lắng nghe và kết quả là họ ờ, ghi bàn thắng. Ghi hat-trick giúp đội bóng tìm lại mạch thắng. Rafael Sơn cũng gần như chút bỏ được gánh nặng tâm lý suốt thời gian qua. Giờ là lúc để anh mơ về những điều lớn lao hơn Hy vọng cả đội sẽ thi đấu thật tốt để giành thứ hạng cao. Với cá nhân tôi, nếu ghi được khoảng 15 bàn thắng mùa này thì sẽ rất tuyệt vời. Cả mùa giải năm ngoái, Rafael Sơn mới ghi được 6 bàn. Năm nay sau 6 vòng, chân sút của SCB Đà Nẵng đã ghi được 5 bàn và cùng Edison hiện là hai chân sút tốt nhất tại V-League. Sự thăng hoa của Rafael Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa giúp SCB Đà Nẵng tiến xa trong mùa giải năm nay.